sao em vẫn còn buồn còn nước mắt quen mi lên còn nặng lòng hoài như thế người nói em chẳng ngủ mà trong đêm say lệ buồn. và em nói em tròn cô đơn anh giờ chẳng thể làm gì tốt hơn tình dù người con gái anh thương lòng vẫn còn bao vây còn nước mắt quen mi lệ còn nặng lòng hoài như thế người nói em chẳng ngủ buồn mà trong em say lệ tuôn và em nói em tròn cô đơn anh giờ chẳng thế làm gì tôi đã khiến tim u sầu bây giờ anh hồng canh để yêu một người tốt tình yêu anh chẳng muốn ở bên người mà mình thương cùng đi hết quãng đường dù người con gái anh thương lòng vẫn còn bao vây